Chúng tôi cam kết với quý vị là đại chất gầm thì rất là chắc chắn Đấy, Không có một tiếng lục cục hay là một tiếng động nào Đấy, Ở cái gầm của chiếc xe này luôn Gầm chạy rất là chắc Xe chạy rất là bốc Và đặc biệt cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu Đấy. Và với sản phẩm này thì chúng tôi đang giao bán với giá là 183 triệu đồng Giá trên thì chúng tôi đã bao gồm rút hồ sơ cho quý khách hàng ở xa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 Đấy là cái cam kết của chúng tôi Máy số gầm đại chất Quý vị hãy gọi điện ngay cho tôi để đăng ký và đi thử chiếc xe này mới thấy cái độ chất của chiếc xe này như thế nào Và giá thì cũng hoàn toàn là hợp lý thôi Ở cái thời điểm chúng ta cận kề ra Tết rồi Đấy, Chúng ta mua một chiếc xe này về chúng ta đi cả gia đình luôn Hai anh em chúng ta đi chạy dịch vụ vào mùa vào cái thời điểm này thì cũng hết sức là ra tiền luôn Thưa quý vị Đấy,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 cho nên là người ta chăm sóc chiếc xe này rất là kỹ luôn thưa quý vị đấy rất nhiều đồ chơi trên chiếc xe này có thể nói là kín đồ chơi trên chiếc xe này rồi quý vị thân vỏ thì còn khá là mọng Đấy. Không có dấu hiệu gì của sự đắp mát ít nhiều từ những cái hộp bù lê kia Vẫn là zin theo xe từ đầu tất quý vị nhá Và đã được chủ nhân người ta độ rất nhiều các đồ chơi như đã à, lên la răng đúc rồi Đúng không ạ? Để start top màn hình can lùi vô lăng tích hợp Rồi là các cái nẹp mà inox xung quanh xe đấy và đặc biệt nữa là người ta thường xuyên bảo dưỡng máy móc cầm bệ ờ, số cho nên chiếc xe này tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là máy gầm số đại chất chúng ta mua chiếc xe này về sử dụng luôn chúng ta không phải đầu tư thêm bất kỳ một hạng mục nào khác quý vị chúng ta về chạy dịch vụ hay đi gia đình thì cũng đều rất là hợp lý bởi cái dòng xe Kia Morning này với bản 1.25 này nha quý vị nhé đây là chiếc xe 4 máy bản 1.25 chạy rất là khỏe và điều đặc biệt nữa cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu thưa quý vị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 hay là bị va quệt gì nặng cả đúng không ạ và nước sơn của nó cũng còn rất là bóng luôn Đấy. cái đèn pha phía trước đây Đấy, đèn liếc rất là đẹp luôn và cũng khá là trong nhá quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị nứt vỡ cũng đã được bọc uh, viền inox uh, tạo cho chiếc xe này nó rất là khỏe khoắn và cũng thời trang thưa quý vị cả cái đèn gầm phía dưới này đây đèn cỏ xoài và cũng đã được nẹp inox rồi rất đẹp đấy ba đờ sốc thì đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự đắp ma ít nhiều và nó cũng còn rất là khớp khít luôn nhé thưa quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự cong vênh và cái đèn pha phía trước bên lái này cũng vậy cũng còn khá là trong không có dấu hiệu gì của sự nứt ố vỡ hay là bị bạc màu đâu Đấy, và cái viền đèn nó cũng được trang bị viền đèn inox rồi cái đèn à, gầm phía dưới này cũng vậy đèn cỏ xoài và đã được bọc inox khá đẹp Đấy, và đã được chủ nhân người ta lên bộ vành đúc rồi nhìn rất là khỏe khoắn luôn Đấy, dàn lốp thì cũng còn 7 80 phần trăm Đấy, và đây tôi quay cận cảnh từ phía sườn xe thì chúng ta thấy chiếc xe này các cái góc cạnh của nó còn rất là đẹp luôn sắc nét không bị mờ điều đó chứng tỏ chiếc xe này à, không bị đắp ma tiết nhiều và đây chúng ta thấy đây kể cả là cái hộp bu lê này, này keo phủ sần của nhà sản xuất đây chúng ta thấy cũng vẫn còn zin luôn quý vị nhá những chiếc xe mà đã va quệt hay bị uh, cắt vá thì chúng ta thấy là cái keo phủ sần này sẽ không còn nữa nhưng mà chiếc xe này thì còn nguyên quý vị nhá đây lốp của nó cũng còn tương đối đẹp lốp này còn đến 70 80 phần trăm đã được chủ nhân người ta bọc uh, tay mở cửa rồi là hõm cửa inox về mưa rồi là từ cái uh, nắp bình xăng cũng được bọc inox rồi rồi là các cái đấy diềm đèn này đấy, cũng đã được bọc inox rồi tạo cho chiếc xe này nó rất là khỏe khoắn luôn đây chúng ta thấy cái khoang lốp của nó đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá và cái lốp sau của nó đây cũng còn tương đối đẹp mặt la răng đây chúng ta thấy là cũng rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị uh, <clears throat> bị xước sát gì đâu quý vị nhá hộp bồ lê zin luôn vào đây gầm của nó đây chúng ta thấy còn sáng trưng luôn quý vị nhá không một vết mọt mục luôn đời 24 nhưng mà làm sao đã mệt mọt được thưa quý vị đấy gạt mưa sau về mưa rồi lipo nha quý vị nhá đấy chiếc xe này đây kể cả cái đèn hậu phía sau này cũng vậy cũng đã được chủ nhân người ta bọc nẹp inox rất là cầu kỳ đấy và tạo cho chiếc xe này nó khỏe khoắn và cũng uh, rất là thời trang luôn thưa quý vị rồi là nẹp bô bốn bô đằng sau này luôn quý vị nhá đấy, khá đẹp luôn anh em chúng ta đặc biệt là thanh niên đấy, chúng ta mua về chạy dịch vụ hay là đi gia đình với chiếc chi phí hơn 100 triệu thôi đắt hơn một chiếc SH mấy chục triệu thôi nhưng mà chúng ta đã được sử dụng một chiếc xe đời cao nhá quý vị nhá đây cái lốp sau bên phụ đây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 Chiếc xe này thì hiện tại vẫn đăng kiểm một năm rưỡi thưa quý vị Đấy, Và chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị thật kỹ Chiếc xe Kia Morning sản xuất cuối năm 2014 Tên tư nhân từ rất lâu rồi quý vị nhá Chiếc xe này thì cũng đã lướt qua một chút dịch vụ rồi Nhưng mà đã ra tên tư nhân từ rất lâu rồi Và hiện nay thì hồ sơ đã rút vào chính chủ tên tôi rồi Đấy, Chỉ trong vòng một buổi sáng thôi Là quý vị có thể sang tên chính chủ của mình Đấy, ở tại cái địa phương mà chúng ta cần đăng ký Đấy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 Trước khi đi vào cái phần nội thất bên trong thì chúng tôi lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài để quý vị và các bạn theo dõi. Bởi có thật kỹ như vậy thì quý vị à, chúng ta mới đánh giá được chất lượng của chiếc xe và khi đưa, chúng ta đưa ra cái quyết định của mình khi đến xem xe thì đỡ mất thời gian cho quý khách hàng ở xa. Đấy, bởi vì cũng gần Tết rồi, ai cũng rất là nhiều việc. Đấy, chúng ta phải à, xem xét thật kỹ khi đưa ra cái quyết định của mình và chúng tôi luôn cam kết với quý vị là những cái sản phẩm chúng tôi đưa ra đều phản ánh đúng hiện thực nhé thưa quý vị à, Nếu sai thì chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm Và hoàn lại tiền cho quý vị luôn Đây là cái phần nội thất của chiếc xe này Đấy ghế là được bọc da cao cấp rồi quý vị nhá Đấy màn hình là màn hình Đây màn hình đây Đấy ghế là ghế da cao cấp vô lăng là vô lăng tích hợp nha quý vị nha đã được tích hợp và à? Đấy, đề là đề start top nha quý vị nha đề start top đề nổ từ xa start top trần 3D rất là đẹp luôn đấy với giá bán chỉ nhỉnh hơn đây tắp bi cửa của nó đây còn rất là sáng đã được bọc uh, titan đây chúng ta thấy như vậy keo chỉ thì đây chúng ta thấy còn sắc nét nhá kể cả phần phía dưới này đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu thưa quý vị đó các con ốc này đây chưa một lần mở chưa một lần đồng chạm cơ lên mỏ lết đâu thưa quý vị đấy với đây cái hàng ghế thứ hai đây cũng còn khá đẹp nhá khá là sáng luôn tắp đi cửa của nó đây chúng ta thấy không bị mòn mờ một chiếc chút nào luôn nhá Đấy. tay cửa được bọc titan rồi kể cả phần nhựa phía dưới này đây keo chỉ của cánh sau bên phụ đây thưa quý vị rất là kỹ cho quý khách hàng luôn Đấy. rất là chắc chắn cho quý khách hàng luôn Đấy. để start top cam lùi đây camera lùi đầy đủ hết thưa quý vị nhá rồi nẹp bô Đấy, tạo cho chiếc xe này nó rất là thể thao với giá bán 183 triệu thôi vô lăng là vô lăng tích hợp nha quý vị nhá khá đẹp luôn màn hình Đấy, cánh cửa ở đây gương kính chỉnh điện hết Đấy, chúng ta nhìn cái tắp đi cửa là chúng ta biết luôn xe những cái xe taxi chạy dịch nhiều là những cái phần này nhựa nó không được sần như này đâu nó bóng nhẵn hết rồi thưa quý vị nhá nhưng chiếc xe này thì không đây, các ốc này chưa một lần mở các ốc này cũng vậy đó đây keo chỉ của nó đây Đấy, kể cả là cái phần phía dưới này đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì đây hàng ghế thứ hai đây thưa quý vị tắp đi cửa sau đây đấy tất cả mọi thứ vẫn còn sần nguyên nha quý vị nhá keo chỉ đây rất là kỹ cho quý khách hàng ở xa và mỗi một cái video của chúng tôi thì nó thường dài từ 20 cho đến 30 phút cơ cũng rất mong quý vị là chúng ta đây các con ốc được chưa lần mở keo chỉ của cái cốp sau đây thưa quý vị đấy sáng trưng màu trắng tinh khôi màu này cũng được rất nhiều thanh niên chúng ta lựa chọn đấy đấy đây pham lốp của nó đây còn rất là sáng như thế này mà không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu quý vị nhá đấy chúng ta mua về đèn led đấy rất là cầu kỳ luôn đấy và bây giờ là đến phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ và khi đi vào phần động cơ thì chúng tôi xin phép được nổ máy để nổ start top nha, máy Eco nha quý vị nha. Đấy và đồng hồ tua máy nó chỉ nằm trong khoảng từ 8 đến 900 vòng trên một phút thôi. Đây, tắp đi cửa của nó đây. Còn sần nha. Đẹp như thế này nhưng mà. Đấy. Các con số, các cái dãnh số màn hình. Rồi là vô lăng tích hợp đầy đủ hết quý vị nhá. Đấy và bây giờ tôi xin phép được mở máy. Đấy, máy là máy 1.25 nhá quý vị nhá, chạy rất là khỏe luôn. Bản 4 máy. Đấy. Máy thì đại chất rồi đăng kiểm dài rồi chúng ta mua về là chúng ta dùng luôn đây đây, đây máy của nó đây đấy máy còn ngon nó máy zin luôn quý vị nhá đấy máy đại chất luôn máy nổ không có dấu hiệu gì có sự rung dập đâu quý vị nhá đây cabo của nó đây các lỗ bấm này chúng ta thấy vẫn còn tròn xoe luôn đây các lỗ bấm bên này như vậy tròn xoe luôn quý vị nhá đấy xương của nó đây đấy chiếc kia đây đấy hai bên ụ giảm sóc đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu quý vị nhá máy đại chất thì đứng gần không nghe tiếng máy nổ luôn máy chạy rất là bốc và khỏe đấy là như vậy đấy máy êm du luôn nhá quý vị nhá máy 1.25 đó rất là đẹp luôn vâng và quý vị và các bạn thân mến Vừa rồi thì tôi đã đi giới thiệu thật kỹ cho quý vị chiếc xe Kia Morning sản xuất cuối năm 2014 tên tư nhân và đã được rút hồ sơ vào chính chủ tên tôi rồi. Rất thuận tiện cho quý khách hàng khi chúng ta đăng ký xe và thịt sắp Tết rồi thời gian rất là gấp cho nên quý vị các bạn hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi để sở hữu chiếc xe này để chúng ta đi du xuân đón Tết quý vị nhá chúng ta đi cả gia đình cho an toàn và à, điều đặc biệt nữa là chiếc xe này nó lại rất là tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với các gia đình Đấy. và nó là vua đường phố chúng ta có thể len lỏi khắp các cái ngõ ngách và với cái sản phẩm này thì sản xuất cuối năm 2014 đời rất là cao Đăng kiểm thì đến tận tháng 2 năm 2022 cơ Và đã được chủ nhân người ta độ rất nhiều các cái đồ chơi trên chiếc xe này rồi quý vị nhá Đấy màn hình cam lùi Rồi cam rồi là đề nổ từ xa Start top Vành đúc Rồi là các cái nẹp inox quanh xe Lipo Rồi là rất nhiều các cái à, như vậy nội ngoại thất thì đẹp sạch sẽ đó máy gầm thì không phải bàn